Bài tập số 1 có yêu cầu như sau. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Cô có một bảng đơn vị đo diện tích. Công việc của các con là viết các đơn vị đo, các số thích hợp vào vị trí dấu chấm này. Và ở đây, bảng đầu tiên chúng ta cùng nhau thực hành. Đó là các đơn vị đo diện tích từ mét trở lên, tức là các đơn vị đo diện tích lớn hơn mét nhỏ nhất ở đây là mét các con nhìn này mét vuông deka mét vuông hecto mét vuông km vuông đây là các đơn vị đứng liền kề với nhau liên tiếp liền với nhau ví dụ hectomet vuông đứng tiếp liền với km vuông decamet vuông lại đứng tiếp liền với hectomet vuông và mét vuông lại đứng tiếp liền với decamet vuông Mỗi đơn vị tiếp liền đứng liền nhau, chúng gấp kém nhau 100 lần các con nhé. Đấy là với đơn vị đo diện tích. Vậy thì chúng mình có làm được bài tập số 1 không? Nghe lại yêu cầu của bài tập số 1, viết số thích hợp vào chỗ chấm. 1 km vuông bằng bao nhiêu hectomet vuông? 1 hectomet vuông bằng bao nhiêu dm vuông bằng bao nhiêu km vuông. Một ca mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông và bằng bao nhiêu mét vuông. Một mét vuông thì bằng bao nhiêu đề mét vuông và bao nhiêu đề ca mét vuông. Như vậy, với mỗi đơn vị đo diện tích ở đây, họ đều hướng dẫn các con là so sánh với đơn vị tiếp liền nhỏ hơn nó và so sánh với đơn vị tiếp liền lớn hơn nó. Chúng mình cùng nhau vào bài giải nhé.